Cô Nhụy xin chào các con Hôm nay cô xin mời các con hãy cùng nghe một câu chuyện nước ngoài của tác giả William Hoff rất hay được mang tên Chú lùn mũi dài Câu chuyện như sau Tại thành phố nọ ở nước Đức có một cặp vợ chồng đã lún tuổi Người chồng là thợ giày, còn người vợ bán rau quả ngoài chợ để kiếm sống Hai vợ chồng sinh được một cậu con trai kháu khỉnh đặt tên là Jacob. Mới 8 tuổi, chú bé đã biết giúp mẹ ra chợ bán rau và thỉnh thoảng giúp khách mang rau quả về nhà. Một hôm, có bà già ăn mặc tồi tàn, mặt mũi khó coi, đến hàng rau quả của mẹ con Jacob, mua sáu cây súp lơ và đòi chú bé mang về tận nhà cho mụ. Chú bé ngoan ngoãn mang súp lơ đi theo mụ đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoài thành phố. Bước vào nhà mụ, Rà Cớp vô cùng sửng sốt khi thấy mọi thứ bên trong đều tuyệt đẹp. Các bức tường và bậc thang làm bằng cẩm thạch, đồ đạc bằng gỗ mun dát vàng, sàn nhà thì sạch bóng đến mức chú suýt nữa thì trượt ngã. Đáng kinh ngạc hơn là trong nhà có rất nhiều chuột lan và sóc biết đi bằng hai chân sau và mặc quần áo như người. Bà già chỉ cần thổi một tiếng còi là chúng xuất hiện và răm rắp làm theo mệnh lệnh. Mụ dẫn ra cớp vào bếp và sai lũ chuột chuẩn bị món súp ngon tuyệt để thưởng cho chú. Sa cớp chưa từng ăn thứ gì ngon lành đến vậy, nên húp một mạch hết sạch liễn súp. Ăn xong, chú đứng dậy định ra về, thì không biết từ đâu có một làn khói mù mịt tỏa ra khắp phòng. Mắt chú mờ đi, tay chân nặng trĩu, không cử động được nữa. Rồi chú lăn ra tràn kỹ ngủ say. Trong giấc ngủ, chú mơ thấy mình biến thành một con sóc và làm việc cho mụ già y như những con chuột lan và sóc mà chú đã thấy. Năm đầu tiên, chú được giao nhiệm vụ đóng giày rồi đi nhặt quả. Năm thứ hai, chú chuyển sang đội lấy nước uống, ngày ngày đem vỏ quả phỉ đi hứng sương đồng trên những đóa hồng. Năm thứ ba, chú làm việc trong nhà, chủ yếu là quét và lau chùi bụi bặm cho sàn nhà luôn bóng sạch. Bốn năm tiếp theo, chú làm việc trong bếp, ban đầu chỉ là chân rửa bát quen rồi được thăng chức làm đầu bếp. Tay nghề của chú tài tình đến mức chính chú cũng phải ngạc nhiên Chú có thể dễ dàng làm ra các loại bánh ngọt với 200 hương vị khác nhau và những món súp bắp cải ngon lành nhất. Một hôm, trong lúc bà già đi vắng, Jacob tìm ra một cái tủ đựng rất nhiều loại thảo mộc làm gia vị mà chú chưa từng thấy. Trong đó có một loại cỏ có màu sắc khác thường và mùi thơm giống như món súp mà chú đã ăn vào ngày đầu tiên đến đây. Mùi hăng của nó làm chú hắt hơi liên tục, một cái, hai cái, ba cái, và bất ngờ tỉnh giấc. Jacob quay trở về, chắc mẩm thế nào cũng bị mẹ trách phạt vì đã ngủ quên. Thế nhưng, những gì chờ đón chú còn tồi tệ hơn nhiều. Cả cha và mẹ không ai nhận ra chú Họ nói rằng con trai mình đã bị một mụ già xấu xí lừa bắt đi từ 7 năm trước. Lúc này Jacob mới biết giấc mơ của chú chính là sự thật. Nhưng tại sao không ai nhận ra chú cả? Jacob lo lắng đi đến hàng thợ cạo để soi gương. Lúc nhìn thấy bóng mình, chú không ngăn nổi hai hàng nước mắt. Chú đã bị biến thành một chú lùng có hình dáng vô cùng dị hợm hai mắt nhỏ xíu, cái mũi thật kinh tởm, dài đến nỗi che hết cả miệng và cằm, thân hình thì lùng tịch, lại có bướu ở sau lưng lẫn trước ngực. Còn đôi tay thì dài gần như chạm đến sàn. Mọi người xung quanh thấy vậy đều cười nhạo chú. Đã xấu thế kia còn soi gương làm đớn. Chú lùng tuổi thân lủi thủi bỏ đi Chú biết cha mẹ chẳng đời nào nhận mình Bây giờ nhà cửa không có Biết lấy gì mà sống Bỗng chú chợt nhớ ra mình là đầu bếp tài ba Mà trong vùng lại có vị đại công tước nổi tiếng giàu có và sành ăn Chú bèn đi thẳng đến cung điện của ngài và xin được làm đầu bếp Để thử tài, quản gia yêu cầu chú nấu bữa điểm tâm cho đại công tước Khi các món ăn được dọn lên, không những Ngài tấm tắc khen ngợi mà còn truyền chú vào tiếp kiến. Thấy chú có dáng vẻ hết sức khôi hài, đại công tước lấy làm thú vị. Ta sẽ ban cho ngươi 50 đồng một năm và chu cấp ngươi quần áo đẹp. Đổi lại, hàng ngày ngươi phải nấu nướng cho ta và giữ bếp luôn sạch sẽ. Ta sẽ gọi ngươi là mũi dài và cho phép ngươi mặc đồ của phó quản gia. Kể từ đó, mũi dài luôn làm tròn bổn phận được sao. Nhờ có chú, đại công tước ăn ngon miệng hơn và ít bẩn gắt hơn trước. Danh tiếng của đầu bếp mũi dài vàng khắp thành phố. Các nhà quyền quý trong vùng đều nhờ chú dạy cho người hầu của họ cách làm các món ăn ngon và trả công cho chú vô cùng hậu hĩnh. Mũi dài không giữ số tiền đó cho riêng mình mà hào phóng chia sẻ với các đầu bếp khác. Nhờ đó, chú vừa phát tài lại vừa được mọi người kính trọng. Làm việc cho đại công tước được 2 năm, một hôm mối dài đi chợ chọn mua được ba con ngỗng. Ngờ đầu một con bỗng cất tiếng nói như người. Đối tốt ta sẽ trả ơn, bằng như xử tệ mạng anh không còn. Đó chính là Mimi, con gái Pháp sư Wetterbock trên đảo Gotland. Do có hiểm khích với một bà tiên nên cô bị phù phép biến thành ngỗng. Mũi dài đem ngỗng về phòng, cho nó ăn toàn thức ngon lành và hứa sẽ thả ngỗng đi ngay khi có thể. Thỉnh thoảng chú còn kể chuyện của mình cho ngỗng nghe. Biết chú cũng bị phù phép, Mimi an ủi nếu anh tìm được loại thảo mộc mà bà già đó đã dùng để phụ phép, anh có thể lấy lại được hình dáng lúc đầu. Một ngày kia, có vị hoàng tử nước láng giềng đến thăm đại công tước. Ngài bèn ra lệnh cho mũi dài trổ tài nấu nướng để làm vừa lòng khách. Đến ngày thứ 15, chú Lùng được đại công tước giới thiệu với hoàng tử. Ta có lời khen ngợi tài nghệ của ngươi, Hoàng tử nói Suốt thời gian ta ở đây Ngươi không hề lặp lại bất cứ món ăn nào Và tất cả đều ngon tuyệt Nhưng sao đến giờ mà ngươi còn chưa làm bánh nướng suzeran Đó mới là nữ hoàng của các món ăn Mũi dài chưa từng nghe đến cái tên này Nhưng chú không dám thừa nhận Đại công tước bèn ra lệnh cho chú ngay ngày mai phải làm Nghĩ bụng lần này không tránh khỏi hình phạt nặng nề Chú vừa đi về phòng vừa khóc Biết chuyện ngỗng Mimi liền bảo Đừng khóc nữa Ở nhà chúng tôi vẫn thường nấu món này Tôi biết chính xác cách làm và thành phần của nó Ngày hôm sau Chú làm theo lời ngỗng và trịnh trọng mang món bánh đến trước hai vị thực khách đang nóng lòng chờ đợi. Sau khi nếm thử, hoàng tử nói, Đây đâu phải là suzerain. Đại công tứ tưởng chú dám cả gan lừa dối chủ nhân, nên chửi mắng mũi dài thậm tệ và dọa sẽ lấy thịt chú làm nhân bánh. Chú sợ hãi quỳ xuống cầu xin hoàng tử. Xin ngài rủ lòng thương, nói cho thần biết trong bánh này còn thiếu thứ gì. Có nói cũng chẳng ít gì mũi dài ạ. À. Hoàng tử cười đáp. Bánh này thiếu một loại thảo mộc quan trọng mà không ai ở đây biết cả. Đó là cây lưu ly. Đại công tước lại ra lệnh cho mũi dài ngày hôm sau phải làm ra món bánh đầy đủ hương vị, nếu không chú sẽ bị chặt đầu. Chú lùng lại trở về than khóc với ngỗng, cũng như lần trước Mimi lại giúp chú tìm được một vạt lưu ly dưới gốc cây cổ thụ bên hồ. Mũi dài nhận ra đó cũng chính là thứ thảo mộc đã biến chú từ sóc thành người lùn như bây giờ. Chú bèn hái một nắm đưa lên mũi ngửi. Ngay lập tức, thân hình chú biến đổi, mũi nhỏ dần lại, lưng và ngực trở lại bình thường, chân cũng dài ra. Thế là chú lùn đã trở thành một chàng trai cao lớn. Với hình dạng mới, Sa Jacob dễ dàng thoát khỏi cung điện của đại công tước mà không bị ai ngăn cản. Anh đưa ngỗng Mimi về tận nhà Pháp sư Witterbock để ông biến cô trở lại thành người. Pháp sư cảm tạ Sa Jacob bằng một số tiền lớn đủ để mở cửa hiệu riêng, nhờ đó anh trở nên giàu có. Trong lúc ấy, sự mất tích của mũi dài đã châm ngòi cho một cuộc đại chiến giữa đại công tước và vị khách của Ngài. Người ta gọi đó là chiến tranh gia vị. Sau nhiều trận chiến quyết liệt, cuối cùng hòa bình cũng được lặp lại. Trong bữa tiệc hòa giải, đầu bếp của hoàng tử đã làm món bánh suzerain hoàn hảo để mời đại công tước. Vì thế món bánh này còn được gọi là bánh nướng hòa bình. Và chuyện về chú lùng mũi dài đến đây là kết thúc câu chuyện thật là hay phải không các con các con nhớ bấm like subscribe và chia sẻ kênh Vương Nhị nhé cô Nhị xin chúc các con ngủ thật ngon và mừng giấc mơ thật đẹp